cho thuê kho nằm ngay cảng bến Nhà Rồng, giáp quận nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích rộng 1.700 m2. Trần nhà cao 7 m. Xe container vào tại bên trong xưởng. Có điện 3 pha, bảo vệ cổng 24 trên 24. Vị trí, nằm trên trục đường chính Nguyễn Tất Thành, ngay trung tâm thành phố, dễ dàng di chuyển và lưu trữ hàng hóa. Kho rộng rãi và sạch sẽ. Giá thuê chỉ 110.000 một mét vuông. Tương đương 187 triệu một tháng. Cho thuê hợp đồng dài hạn. Chi tiết xin vui lòng liên hệ 0909908832 gặp Thảo. Cảm ơn quý khách đã dành thời gian xem video này.